Farithon Active, sức mạnh giành chiến thắng. Điểm của em là biết hát, biết nấu ăn, gọn gàng, sạch sẽ. Khuyết điểm? À, khuyết điểm chắc là nhậu yếu. Nhậu yếu hả? Dạ. Ngoài ra thì em thấy em có hơi điên ờ, điên dạ, hơi hơi, hơi khùng khùng. À hơi khùng khùng. Dạ, chắc 49 50 á chị. Ờ, à, rồi bạn nữ Thôi nói bạn nam này. Đàn trai bên kia mình đã à, trải qua bao nhiêu mối tình rồi ha Em đã trải qua bốn mối tình rồi chị bốn mối tình dạ vâng ạ Mối tình thứ tư mới đây Dạ là cách đây khoảng uh, hơn một năm rồi ừ. Còn đàn gái sao? Dạ thì à, em đã trải qua được ba mối tình rồi Mối tình gần nhất chia tay cách đây khoảng gần một năm rồi Rồi tại sao mình chia tay? Thì ba người thì em bị à, phản bội hết hai lần rồi Ờ à, Tức nhưng, là em có có, có mà... rút được kinh nghiệm gì sau những mối tình mình đã trải qua không? Dạ, kinh nghiệm của em là nếu yêu ai thì tin bản thân mình trước đi, đừng tin người ta quá. Đây chà, anh Linh ơi. <laughs> Nói chung hai bạn này cũng có một thâm niên yêu rất là nhiều, bên kia cũng 4 à, 5 năm, bên đây gần chục năm yêu đương. Bạn gái yêu cầu người đàn ông lý tưởng của mình như thế nào? Người đàn ông lý tưởng của em là phải à, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Ủa đàn dạ. ông ở dơ lắm hả? Dạ. tiếng quá vậy tại cũng cũng có nhiều người à, con trai mà anh cho nên thường hay bê bối lắm ừ. ở dơ nữa trai bê bối ở dơ trời dạ. ơi xấu mặt đàn ông rồi gì dạ. nữa còn anh à, sẽ à, gì nữa tâm lý ừ dạ. tâm lý dạ hơi điên điên giống em xíu là được hơi điên điên có một mẫu nào mình à, đặt ra cụ thể biết ví dụ mẫu đàn ông rất là vì gia đình thương yêu gia đình nhưng mà hơi hói nhanh quyền linh <laughs> đó là cũng một mẫu em hiểu không anh đâu có khó đâu anh dễ ẹt à Thôi em nói hơi hói À hơi hói à, trời ơi Ê nói vô hói tôi quay qua liền rồi nha Thôi chào bên đàn gái Trời đàn gái dễ cưng quá <laughs> Đàn gái đẹp rồi à nha Dạ Em có quan trọng cái vụ hói hay à? không hói không? <laughs> dạ không quan trọng Thấy chưa tốt, cô gái tốt Nè nghe hỏi lại nha Em có quan trọng vụ đàn ông hói hay à? không hói không? Dạ không Thấy chưa, cô gái tốt mấy cô cứ nói em thích hói, em thích hói ta suy nghĩ người ta làm ra tiền ta mới hói, dạ. đừng có nhắc chủ hói đụng chạm với tôi nha <laughs> em ghét nhất uh, cái tật xấu gì của người đàn ông dạ không thích hút thuốc hút thuốc có không dạ quỳnh có một chút ạ à. có một chút hả dạ vâng bỏ không là do phụ nữ thôi phụ nữ ép là bỏ à đúng rồi đàn ông cũng dễ lắm mà anh trai khó bỏ thuốc lá lắm anh mười người hết chín người rưỡi là không bỏ được rồi. thì à, chúc tụi em làm việc cái vụ đó nha dạ. nếu mà nói về vấn đề hút thuốc á thì đôi khi buồn rồi bạn bè hút dạ nhưng mà giờ nói gọn lại là có bỏ được không dạ nếu mà bạn gái có muốn thì em chắc chắn sẽ bỏ được ạ em thấy rồi em sẽ bỏ dạ đúng rồi chắc chắn luôn <laughs> đó em muốn người cô gái thế nào đối với em thì một người phụ nữ phải thứ nhất là phải có biết suy nghĩ về gia đình thứ hai là phải thương yêu bố mẹ trước phụ nữ nào cũng quan tâm chăm sóc gia đình hết trơn á ừ, thôi để em qua em khai thác thêm coi chứ ừ. sao thấy ờ, anh trai ờ, nhà mình hiền lành quá nè anh dạ, thấy chậm lắm hơi chậm ờ. thôi chào cưng dạ á sơ mi đóng thùng nữa sạch sẽ sạch tiêu chí đầu tiên đất. ngoài cái đó mà em nói rồi em không thích con trai gì nữa không rượu bia rồi thuốc lá xăm mình rồi xăm mơ có thích không dạ rượu bia một chút thôi ừ xăm mình thì ờ, đừng lộ liễu tao quá được dạ có em em thì không có hình xăm nhưng mà em trước kia có công việc là đi xăm cho người ta à em là thợ xăm dạ tức là bạn bè nhu cầu thì em sẽ đi xăm cho họ à người bạn này thợ xăm dạ. à là nhưng mà trên người vẫn có hình xăm mà đúng không dạ không có không có luôn dạ em thích xăm cho người ta thôi chứ không phải là mình thích à, mình xăm cho mình là anh ông dạ. dạ anh có thích em xăm mình không chị vậy em có thích gái xăm mình không dạ cái chuyện đó rất là bình thường ạ bình thường đúng không dạ đúng ạ em có hình xăm nào chưa dạ chưa chưa đúng không yên tâm mốt có gì về anh đè anh xong nha bố mối tình hả dạ vâng ạ cũng uh, kinh nghiệm dày dặn ha <laughs> dạ cũng không phải dày dặn gì nhiều <laughs> giống như anh linh nè đó giờ anh linh trải qua có bảy mối tình chứ mấy có mối tình nào mình sâu động mà mình có thể ví dụ như là à, sắp bước tới hôn nhân hoặc là à, sống thử bên nhau chưa có mối tình thứ hai ạ à. em với bạn đó là cũng quen nhau cũng có thời gian sống thử trong tức là em và bạn gái em đã từng có thời gian sống thử dạ vâng à, bé gái dạ ừ, em nghĩ sao về à, sống thử em nghĩ là bây giờ mình cũng ờ, hiện đại rồi cho nên ừ. cái việc này em không có cổ không có vấn đề dạ, đúng, đúng không rồi. dạ đúng rồi cái vấn đề sống thử này nếu xác định đã tiến tới hôn nhân dành thời gian mình sống thử nhau để thử hợp hay không dạ. ai biết về không hợp rồi chia tay nữa mà không dạ hợp vâng. thôi mình đủ lớn đủ chịu trách nhiệm cuộc đời của mình làm có chơi có chịu rồi chủ sao. đề nhạy cảm quá chuyển chủ đề điểm gì em không thích ở con gái em không thích con gái là cái tính không rõ ràng đôi khi cảm xúc của họ là mình không bao giờ mình hiểu được nếu mà muốn mà tìm hiểu phụ nữ chắc cả đời chắc không bao giờ hiểu được sao mà ông trải qua tới bốn mối tình rồi mà ông cũng chưa có thể đoán được cảm xúc phụ nữ thực sự phụ nữ chúng tôi hết sức là đơn giản hỏi muốn gì cuối cùng duy nhất gì trong tình được. yêu không phải là gì cũng được mà muốn người đó yêu mình nhất mình phải là số 1 trong lòng người đó phụ nữ không bao giờ sai ta nói con gái nó có là không con gái nó không là có hiểu không cứ làm ngược lại và luôn nắm tâm lý phụ nữ là luôn muốn sở hữu tính sở hữu của phụ nữ sở cực hữu là kỳ cao bộ ta sổ đỏ sổ hồng hay sở hữu bộ ta đất đai sở hữu giống như ký vô cái tờ giấy mà đăng ký kết hôn rồi thì cũng là, là là sở hữu Ôi, bà mối ơi bà khó bà mối ơi tin tưởng nhau là chính chứ không phải là yêu nhau là sở hữu em hiểu rồi đó em hiểu rồi đó rồi Nói tóm lại là gì yêu nhau phải thoải mái ha bây giờ ý kiến người thân góp ý rồi sao hai đứa nó có nên bấm nút hay không đàn gái thì dài dạ hôm nay em đi với uh, sếp của em và chị họ sếp Lần đầu tiên cho em xin chào à, anh Quỳnh Linh, chào chị Nam Thư và xin chào họ đàn trai, chào quý vị khán giả. À, nghe bạn trai chia sẻ về cái tính cách của bạn trai á, thì em rất là thích là cái tính của bạn rất là thẳng thắn, là có gì bạn nói đó và cái tính cách này á thì bạn Thanh bạn rất là thích. À, lúc này bạn Thanh có một cái chia sẻ là bạn Thanh có một cái điểm yếu á, là nhậu rất ít mà một tuần nhậu có một lần thôi, một lần là một thùng đó, là nhậu rất là ít luôn đó trời ơi ông sếp duyên dáng luôn <laughs> thì em cũng chia sẻ luôn á hai bạn ngồi đây á thì các bạn hãy cảm nhận nhau bằng cái con tim của mình á nếu khi mình gặp nhau con tim mình đang đập nó đang thổn thức á thì có nghĩa hai người có duyên nợ với nhau em xin hết rồi cảm ơn sếp rồi đàn trai dạ hôm nay em đi với mẹ mẹ hả rồi chào cô trước hết uh, xin chào hai mc quyền linh và nam thư chị là mẹ của hậu cô thấy uh, dạ cô thấy uh, em, em bên này cũng đẹp gái dễ thương à, hiền hậu mà cô rất thích cô à. làm thợ may rồi cô về nếu mà quần áo gì cô may cho con cô cũng muốn con về nhà cô cho vui nhã vui cửa dạ. à, à cảm cô rất thích cô dâu cho cho lắm. nhau cơ hội nha con nha dạ. dạ <laughs> cảm ơn cô quan trọng là hai đứa nhìn nhau và cảm nhận thôi mở rào có món quà tặng em à dạ rồi vâng. cảm ơn anh em tiện em cũng có món quà tặng rồi cảm ơn em ủa ủa bé gái em tặng gì vậy dạ ảnh có thể đọc <laughs> à mở dạ. đọc đi em trai dạ thôi anh xin phép mở nhé một món quà bỏ trong hộp diêm hả gì đó đọc đi cho đọc ké với gì vậy trời những đứa yêu anh cứ để em lo anh đọc kỳ quá hả ờ chưa đọc kỳ anh chỉ cần yêu em thôi những đứa yêu anh cứ để anh cứ để em lo được rồi được tập, rồi làm gì tập giống ta phải dồn tâm à. vô đi coi với đẹp không trời làm cái ờ, đây nè phải đọc từ ngoài vô tới trong đúng chứ không phải mình dở bên trong mình muốn vô cái vô trong liền sao được thấy bèn ra ngoài đúng rồi dạo bên ngoài mới vô trong nè nè bên ngoài mới quan trọng nè anh chỉ cần yêu em thôi à. bắt đầu về mới dạo dạo ngoài bắt đầu vô trong nè những đứa yêu anh cứ để em lo tại cô này hay đó là Tức sao là là sao anh anh chỉ cần yêu em thôi ừ còn mấy đứa nào mà yêu anh á để em lo là em xử nó xử nó là xử sao bé bản lĩnh xử sao chuyện của ta có cái gì kêu chị dạ ừ chị bóng me ví dụ lắm em muốn vô giang hồ ê thôi thế nè thí dụ cô gái nói về rất là hay cô này rất là bản lĩnh bởi vì sao nếu như cô nói là anh chỉ cần yêu em còn mọi thứ để em lo nó ờ, khác. khác anh chỉ cần yêu em còn mấy đứa mà yêu anh để em lo yên à. tâm à. yên tâm đàn ông có quyền quen quen, quen gì ừ ngoại giao thôi <laughs> anh thì thứ bảy hay quá cái quẹt này hay quá cái này là hay lắm nha em nha dạ vâng ý tưởng hay đó đáng lẽ em là phải để mấy que diêm vô đây nữa hiểu không tức là nếu mà anh không ổn là em đốt nhà luôn <laughs> ghê quá em bạo lực bạo quá lực quá rồi. rồi hay đó một ý tưởng rất hay về món dễ quà này dễ thương mình nhìn nhau à, nói chuyện nhau nè thôi bây giờ nè đầu tiên hát cái cho nó nó sơm tụ cái đi hát, hát, hai hát, đứa còn ngại ngùng quá à thằng trai hát trước đi đàn trai mình chủ động đi người nói yêu anh đi người nói thương anh đi để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy hãy đến bên anh đi để cho trọn vẹn tình chúng ta vì nơi đây này luôn có một con tim lại gắn bó cho em Rồi, ra rồi Mời đàn gái Một cuộc tình dịu dàng dành cho anh mãi mãi Hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao Biết bao ngọt ngào Ngồi bên nhau sẽ rất mong Không ưu tư, không có bao phiền lo rồi một ngày dịu dàng là bình minh bước sang rồi mắt thức giấc thấy anh cười với em Môi anh thì thầm rằng anh yêu em rất nhiều Lòng lành trong sân mai môi hồng khẽ cười Nhìn thấy anh đang ấm áp trong mắt em hiền hòa Là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho em Dù có những lúc sóng gió em vẫn luôn tươi cười nụ cười em lung linh ngàn hoa muôn sắc thắm có anh yêu em tình yêu này luôn chân thành sao vậy anh bài hát rất là hay hát rất ngọt ngào à. mình nhìn đối tượng bên đây mình hát cho nó rụng rụng tim luôn chứ đúng không nói chung là hai bạn hát rất là hay bạn gái vừa ừ. xinh mà vừa hát hay nữa ừ. bài hát rất là ý nghĩa nữa thôi vỗ tay cho hai bạn cái công nhận ha bé Tinh thanh cái gì cũng hợp hết nhìn cái vẻ đẹp thì thanh thoát giọng hát thì nghe nó rất là ừ, lạnh lót thanh cao em tên thanh là đúng luôn á rồi rồi bây giờ yến thanh thanh hậu hai đứa mình giao lưu đi thì à, em có thích uh, đi du lịch hoặc là đi phượt ở đâu đó không hồi trước thì em thích đi phượt nhưng mà bây giờ em chuyển qua em thích đi du lịch hơn anh thì khoảng thời gian trước anh rất là thích sách xe và anh đi những nơi mà anh muốn đi có thể như là Đà Lạt hoặc là có thể là đi Vũng Tàu hoặc có thể đi gần hơn cũng được có thể anh từ Biên Hòa anh chạy xuống Sài Gòn anh chạy nguyên một vòng nếu mà em muốn thì à, sau này anh hy vọng là anh với em sẽ cùng đi chung với nhau ừ, anh nói anh hút thuốc ngày anh hút được mấy gói anh ba tới bốn điếu thôi ví dụ như buổi sáng buổi trưa và buổi chiều tại vì em bị dị ứng thuốc lá em đã từng nhập viện vì thuốc lá rồi à, chỉ là nghe mùi thôi vậy thì anh sẽ không hút thuốc lá nếu mà ví dụ như hai mình có thể đến với nhau thì em muốn khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được à, là một năm là được một năm nữa có cái tiền hai giữ <laughs> sau khi cưới nhau thì anh tính như thế nào thì theo anh thực tế anh thì cái của chung của gia đình mình mà để chung á thì mình nên tích góp ra một để riêng và một cái nhu cầu riêng của từng người thì từng người đó sẽ xử cái đó quỷ đen em trích ra cho anh được mà <laughs> mà hỏi luôn, anh có quỷ đen không? Dạ. Nếu mà... Anh nói vậy là chắc có rồi chị, dễ gì <laughs> Vậy thì... Mạnh ờ, mẽ lên Nói chung thì anh sẽ vẫn vẫn vẫn sẽ giữ một cái chút gì đó riêng cái, cho... Cái chút đó em đưa cho anh được mà, đâu cần anh giữ đâu Đúng, tự nhiên quỷ chi ví dụ ngày đó anh cần bao nhiêu anh cần làm gì đó em đưa em đưa dư luôn cũng được nữa ờ à. đưa hết luôn em giữ luôn mình có <laughs> bắt vật mà sợ gì <laughs> thôi thì em cứ giữ hết đi <laughs> nói chung là bên đàn trai tao bối rối thôi mà một tuần thì anh có thể dành thời gian cho em là ví dụ như đi xuống đi xuống thăm em trước mắt là chủ nhật nào anh cũng sẽ có thể sẽ xuống và những ngày anh về sớm thì anh sẽ đi xuống em luôn ừ, về sớm qua là mấy giờ anh tầm 5 giờ 5 tới 6 ừ. giờ 5 giờ 6 giờ từ biên hòa chạy lên Sài Gòn chắc tiếng dạ, vậy tầm một tiếng ạ chạy lên gặp cái 5 phút về em đi ngủ à? tôi có người yêu đẹp vậy tôi dọn nhà lên gần đó luôn đúng rồi thì cái mà giữ chứ cho nó mệt rồi nãy giờ là hai bạn à, trao đổi nhau à, nhìn nhau rồi bây giờ hai bạn nói cảm nhận về nhau thì sau đó mình sẽ làm một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút mạnh ừ. mẽ lên em trai nhìn em thì rất là xinh và thanh thanh tú nói chung là có một cái nét nào đó gọi là rất là hiền diệu anh thì đó là đúng là một cái mẫu người lý tưởng mà anh cũng đang tìm kiếm thì nếu mà em đã nói em thích hát thì sau này em sẽ đàn cho em hát luôn tất cả những câu trả lời của cô gái nó sẽ thể hiện bằng nút bấm các bạn có thời gian hiểu nhau rồi chúng ta không nên làm khác với trái tim của mình trái tim mình mách bảo sao mình cứ làm như vậy ba hai một hết thời gian hết thời gian yeah chúc mừng chúc mừng em cảm ơn hai bạn trời ơi đẹp đôi quá nè anh rất lo anh chỉ sợ cô gái không bấm thôi em còn hơi rụt rè đó mạnh mẽ lên có thấy mẹ em không mẹ em đây một người phụ nữ rất là năng động luôn học mẹ nhiều hơn nữa cô gái này là hơi bị bằng lĩnh đó nha cưng dạ nói với mẹ là mẹ cho phép tụi con và hỗ trợ tụi con để tụi con có thể tiến xa hơn nói đi dạ mẹ thì sau này con hy vọng mẹ sẽ luôn yêu thương và cố gắng hỗ trợ cho con với em à, mẹ cũng đồng ý rồi cảm ơn hai mc đã giúp đỡ cho hai cháu đến với nhau rồi mẹ sẵn sàng và đồng ý uh, hai hai đứa con cô. dạ là dạ, cảm ơn tất cả chương trình anh gái nè anh biết vẫn còn một chút trăn trở đối với em tạo điều kiện cho anh ấy nha